tất cả quý các, bạn đến cái video của điện máy cường lên thì như đã hứa ở video trước thì uh, bây giờ chúng tôi sẽ thử cái dòng máy nghiền đầu 10 uh, à, sau khi đã tắt thử hạt ngô bằng cái máy à, tắt hạt ngô liên hoàn bên này đấy thì cái máy nghiền đầu 10 này thì nó có ưu điểm là gọn nhẹ cũng như là giá cả nó cũng hợp lý cho bà con sử gia đình sử dụng và công suất nó khá là phù hợp với gia đình từ 70 đến 100 kg trên một giờ đấy thì máy được thiết kế toàn bộ bằng vỏ sắt cũng như vỏ thép như thế này cực kỳ chắc chắn cũng như là sử dụng motor ờ, hiện tại đang dùng motor 3 kW 4 ngựa motor khá là lớn luôn thì bà con ờ, đảm bảo được cái sự yên tâm khi sử dụng cũng như là độ chắc chắn của máy Đấy, cơ chế của máy nghiền đầu 10 này thì bà con ờ, thả nguyên liệu từ trên xuống đấy là đầu đầu đứng thì bà con có cái phần phiếu nó rơi vào tầm độ 25 x 25 đấy khá là rộng để cho bà con trực tiếp thả cái phần nguyên liệu từ trên xuống như thế này đấy và khi xuống thì nó sẽ có một cái phần bồng nghiền như thế này đặt được được được đặt trên hai phần trục đấy và cái phần này là phần phiếu ra của nó này phiếu ra của nó thì còn độ 20 phần đấy và sử dụng điện vẫn là điện 220 thôi thì đối với những cái dòng máy à, mini gia đình thì đều sử dụng điện 220 khá là tiện lợi cho bà con đấy thì ở đây chúng tôi à, chuẩn bị hai loại nguyên liệu đấy là nguyên liệu uh, nguyên liệu uh, phần uh, thóc hạt cũng như là phần ngô hạt sau khi đã được uh, tách ra đấy thì để trực tiếp nghiền cho bà con thấy được cái hiệu quả và công suất của máy đấy thì máy sử dụng uh, truyền động qua dây cu loa sử dụng dòng uh, dây B B34 đấy, dòng B thì uh, nó sẽ đảm bảo được cái phần uh, uh, năng lượng nó không bị hao tổn lên phần dây cu loa quá nhiều cũng như là đảm bảo được uh, bà con uh, công suất của motor nó truyền động qua cái phần vùng nghiền là uh, đến 99% đấy máy có nước sơn uh, chống rỉ khá là đẹp uh, trơn bóng thì đảm bảo được cái độ bền của máy cũng như là cái đồ thẩm mỹ của máy nó cao hơn đấy thì uh, sau đây thì uh, chúng tôi sẽ trực tiếp uh, nghiền thử cho bà con luôn đấy, để bà con xem uh, cái chất lượng cũng như là cái uh, tốc độ của máy thì, uh, thì công bố giá cho bà con luôn nhá thì uh, hiện tại cái máy mà nghiền đầu 10 đầy đủ motor như thế này thì giá nó là 5 triệu 500 uh, 5 triệu tròn đấy, bao cước cho bà con uh, về tận nhà cắm điện vâng nào linh ngọc vào đấy vào đấy a todos. Okay? Ah. với cái tốc độ này ăn này thì nó do bà con nghiền nó lắp cái sàng nó hơi bị còn nếu như bà con nào mà chỉ cần vỡ hạt thôi thì mình lắp cái sàng to hơn tốc độ ra nó sẽ nhanh hơn Đấy thì bà con cứ ờ, đổ đầy phiếu thôi và mình trực tiếp đi ờ, làm việc khác đấy còn lại thì ờ, cứ điều chỉnh cái lưu lượng xuống của máy nếu như mà muốn uh, nghiền mịn như thế này thì bà con cho như lưu lượng xuống nó chậm thôi còn nếu như bà con nghiền vớ thì mình sẽ cho cái lưu lượng xuống nó nhanh hơn đấy tùy theo cái mức độ mà cái sàng bà con lắp vào là sàng thô hay là sàng mịn đấy mà mình điều chỉnh cái lưu lượng cám xuống sau đây là bỏ đổ phần ờ, thóc đấy thì xong cái nghiền ngô thì thử luôn cho bà con về cái phần thóc luôn tiến hành thử thần thóc này